xin một điều một trong tình là tiền của người anh em chi lúc vui buồn hoàn nạn có nhau cùng cố gắng sẻ chia mình coi nhau là anh em một nhà dù sống trên ra mãi câu ước thề vẫn một lòng nhìn về phía nhau cho đến kiếp này dẫu nên đời nhiều lời dối gian ta vẫn